Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh biến trị. Thiền sư U Usilanda Ngài đã qua đời, Ngài đã phiên tịch, tin Ngài đã quá vãng đến bất chợt với chúng tôi. Thật bàng hoàng và bâng khuâng với niềm mất mát, dù chưa một lần dự kiến. Chỉ qua những tác phẩm của Ngài ấn tống từ Như Lai Thiền Viện, do vị đạo hữu đáng kính Nguyên Khiêm gửi đến chúng tôi. Ngài đã qua đời. Giáo Pháp Ngài giảng dạy những huấn từ của Ngài trong những khóa thiền được Như Lai Thiền Viện tổ chức, cũng là khuôn vàng thước ngọc, dũng chúng tôi rất nhiều trong những lúc chập chững bước vào đường đạo. Vô thường đến, như cơn lốc cuốn trôi tất cả những gì chúng tôi ấp ủ, tham vọng. Đến đảnh lễ Ngài và tu học với Ngài một ngày gần đây. Giờ đây, không còn nữa, một vị Thầy đã ra đi để lại đám học trò còn đang công phu dở cha. Trong niềm đau mất mát này, chúng tôi muốn chia sẻ đến chư vị đạo hữu tác phẩm Hương vị Pháp Bảo. Trong tinh thần đóng góp và tri ân đến Hòa Thượng Usilanda, chúng tôi xin chân thành cảm tạ Như Lai Thiền Viện đã trao tặng những tác phẩm đạo Pháp của Ngài Usilanda và công ơn dịch việc của sư Khánh Hỷ đạo hữu Bình An Sơn và bác Phạm Kim Khánh. Và một lần nữa xin ghi nhận công đức của các vị chư hiền đức và người chị khả kính Ba La Nguyên Khiêm và từ tâm của các anh chị đã luôn luôn khuyến khích và nâng đỡ bầy em trên bước đường tu tập chánh pháp đạo mẫu của đấng giác ngộ. nhóm Phật tử hải ngoại. Chân thành tri ân.